Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Huyền Anh Tài Xỉu của em Thì thời gian vừa qua cũng có rất là nhiều anh chị em đã tìm đến em hỏi về những trang web ma nhưng em không tiện nói lên đây Và những nhóm kéo cũng như là những ứng dụng top hack thì em cũng đã làm riêng một video nói về vấn đề mã ẩn và top hack như thế nào để mọi người có thể tham khảo một cách kỹ nhất Thì với video ngày hôm nay em sẽ phân tích về những cái phương pháp và mẹo chơi tài xỉu Đầu tiên em sẽ nói về phương pháp chơi Thì nói về phương pháp chơi của tài xỉu thì có rất rất là nhiều cái phương pháp mà chúng ta không thể kể hết được vì nó là rất vì nó là rất vô vàn các phương pháp trên thực tế người mới chơi rất hiếm khi có đủ cách chơi tài xỉu hiệu quả vì còn thiếu kinh nghiệm thiếu kỹ năng không có cách chơi an toàn và điều hiệu quả nhất là giúp người chơi chiến thắng đơn giản và đó là nắm bắt kinh nghiệm từ những người đi trước ví dụ như bản thân em cũng đã phải học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm và nhiều bài học từ anh Hoàng Nam XD cũng như là thầy Dương và giờ em đã có thể cùng chia sẻ với mọi người thì cái thứ nhất em muốn nói đến là cách nhìn cầu tức là khi anh chị em chơi nhìn vào bảng kết quả và có thể nhận ra được những quy luật chu kỳ xuất hiện của cầu từ đó mọi người có thể dự đoán chính xác kết quả của ván cầu trước đó và dự đoán kết quả của ván sau thì từ cầu ở đây chính là sự lặp lại của kết quả một khi đã nắm bắt được thế cầu thì đây là điều kiện tuyệt vời để đoán xác suất và kết quả trong ván tiếp theo một cách tự tin và chuẩn xác nhất thì em chưa thấy có gì là chứng minh được những cái cách nhìn cầu tài xỉu hiện nay là chính xác 100% nhưng nếu anh chị em biết cách kết hợp đồng thời nhìn cầu và những kinh nghiệm chơi tốt nhất thì khả năng của anh chị em chiến thắng sẽ lên đến 70% hoặc còn hơn thế và 30% còn lại là sự nhờ vào sự may mắn của mọi người thì tiếp theo muốn nói đến là mẹo chơi trong mẹo chơi thì anh chị em nên điều thứ nhất anh chị em nên tránh đặt vốn theo cảm tính một sai lầm có thể khá phổ biến của người chơi là đặt theo cảm tính của mình phương pháp đánh này chỉ thì mang tính chất may rủi và xuất sắc giành chiến thắng cực kỳ thấp. Nếu chúng ta cứ dính vào sai lầm đó, chắc chắn số vốn của mình sẽ nhanh chóng bay màu. Lỗi này thường xảy ra đối với những người mới tham gia chơi và không có không biết để kiềm chế bản thân mình, chưa nắm rõ quy luật của trò chơi, thiếu suy nghĩ trước khi vào tay và kinh nghiệm quý giá của mỗi người mà em muốn mọi người nên nhớ là hãy quan sát, suy nghĩ, tính toán để tìm ra bán chơi có thể xuất sắc chiến thắng cao nhất. Và điều thứ hai là tránh vào vốn quá đà, mất kiểm soát. Cách chơi tài xỉu luôn thắng mà người chơi nên ghi nhớ đó là biết cách kiểm soát hành động đặt vốn của mình. Chúng ta không nên ván nào cũng tham gia chơi và cần phải biết dừng đúng lúc để hạn chế được thất thoát tài chính. Lòng tham của con người khiến chúng ta thường mắc phải sai lầm này nên ờ, đến khi phát hiện thì ân hận đã quá muộn rồi phải không ạ? Thì anh chị em chơi càng thua lại càng chơi liều, chơi bất chấp với mong muốn gỡ lại thật nhanh thế nhưng trong tình huống này chúng ta sẽ khó để có thể giữ bình tĩnh và tìm ra một lối chơi an toàn cho mình điều thứ ba là không nên ván nào cũng chơi nếu ván đó không chắc chắn mọi người có quyền không chơi mọi người hãy dự đoán kết quả trước đó lúc sau đó chờ xem kết quả có thực sự như vậy hay không lặp lại khoảng 2 đến 3 lần rồi hãy tiếp tục đặt giống như việc chúng ta thử nghiệm những giả thuyết của mình sau khi chắc chắn mới đặt và điều thứ tư em muốn nói là luôn tuân thủ nghiêm ngặt các luật chơi vì việc tuân thủ luật chơi sẽ giúp chúng ta có thể tránh được việc thua những ván không đáng có sẽ giúp chúng ta bảo toàn được vốn của mình và có thể thua một ván nhỏ để rút kinh nghiệm sau đó thắng lớn một ván đúng thời điểm sẽ giúp chúng ta lấy lại được tất cả và tuân thủ luật chơi giúp chúng ta dễ nhớ luật hơn tránh bị bất ngờ và bỡ ngỡ đồng thời sẽ giúp chúng ta giữ được bình tĩnh tập trung đầu óc để phân tích những ván tiếp theo, tránh bị ảnh hưởng bởi những ván trước. Điều thứ năm mà em muốn mọi người nên nhớ nhớ thật kỹ là chơi phải biết điểm dừng. Trước khi anh chị em chơi, cần phải đặt mục tiêu để dừng đúng lúc. Đặt mục tiêu thắng được bao nhiêu thì sẽ dừng lại và thua bao nhiêu thì phải dừng. Thắng cũng không cố gắng để thắng thêm mà thua cũng không cay cú để cố gỡ. Kinh nghiệm của người chơi tài xỉu luôn thắng đó là khi mà anh chị em tham gia chơi mới lên vốn thì chỉ cần lên một khoản vừa đủ đi vào tay và nếu thua cũng không sao ví dụ hôm nay em mang vào vốn là 3 mét để chơi nếu may mắn thắng lên được 500k ờ, em cũng sẽ dừng lại hoặc nếu có thua thì cũng chỉ ở mức là 250k thì ờ, em coi như hôm nay là đen, nghỉ luôn, không cố gỡ rồi để nguy cơ thua thêm nhiều hơn. Và sáu Không nên chơi khi tinh thần và sức khỏe không tốt. Khi bạn cảm thấy không được khỏe, cảm thấy uể oải, tinh thần không được thoải mái thì không nên tham gia chơi, đặc biệt là sau khi uống rượu bia và càng tuyệt đối là không nên chơi bởi khi mệt mỏi, không tỉnh táo, anh chị em sẽ không tập trung và không thể đoán đúng được chiến lược mình đã đề ra và có thể là sẽ đưa ra kích sẽ đưa ra quyết định thiếu khôn ngoan. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy tinh thần thoải mái và đầu óc minh mẫn để có thể tuân thủ kỷ luật theo chiến lược của bản thân mình. Thì tiếp theo em xin mời mọi người cùng theo dõi những phương pháp chơi tài xỉu cũng như nhận dạng những các thể loại cầu để có thể tham khảo. Chưa hiểu chỗ nào thì mọi người có thể nhắn tin qua Tele hoặc Zalo cho em. Em sẽ giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì thứ nhất là phương pháp chơi. Chúng ta trong phương pháp chơi chúng ta có phương pháp uh, cầu hồi, phương pháp bắt cầu bệt, phương pháp đánh cầu ngắn, phương pháp chiến thuật 1324, phương pháp uh, chơi cách đánh theo cầu không bẻ cầu và gấp thép. Cái thứ hai em muốn nói đến mọi người là cách nhận dạng cầu có bao gồm dạng cầu bệt, cầu ngắn thì cầu ngắn là dạng cầu 11, 12, 22 và có dạng cầu nghiêng, cầu dính. Đó là các cái phương pháp và dạng cầu một số cái mẹo mà em muốn nêu ra cho mọi người tham khảo nếu anh chị em thắc mắc thì, thì hãy cứ nhắn tin và liên hệ qua cho em em sẽ nói rõ cho mọi người hiểu và em cũng dặn mọi người nếu có phương pháp hiệu quả đi chăng nữa nhưng nếu mọi người không kiềm chế được lòng tham của mình thì mọi người sẽ không bao giờ thắng được cho nên anh chị em chơi phải kỷ luật và kiểm soát lòng tham mọi người nên nhớ phải thật tỉnh táo thì mình sẽ gọi là đầu tư mà đầu tư thì lợi nhuận là đích đến các bạn nên lập ra một bảng lãi theo dõi thắng thua mỗi ca mỗi ngày mỗi tháng kiểm soát lãi cộng vốn chia lại để tối ưu hóa lợi nhuận đó là những gì em muốn chia sẻ với mọi người và mong mọi người hãy tuân thủ kỷ luật cho mình để có thể hành trang kiến thức để giúp cho mọi người có một nền tảng vững chắc đi trên con đường dài và mọi người cần chia sẻ những gì thì mọi người có thể liên hệ cho em, em sẽ giúp đỡ mọi người. Và cuối video em khuyên anh chị em muốn làm gì hay đầu tư vào việc gì, đó là phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc của nó và chúng ta đặc biệt phải tìm hiểu đầu tư hay không. Các anh chị em nên né tránh những trang web không có nguồn gốc để tránh mang họa vào thân để cho mình không và tuyệt đối không nên đi theo tìm nhóm kéo vì người mới chơi thường muốn ăn sẵn điều đều đi tìm những nhóm kéo để ăn nên mọi người cần muốn nên mọi người cẩn thận muốn chơi bộ môn này lâu dài thì chắc chắn mọi người phải có cái một kế hoạch cụ thể cho mình và không nên tìm mua top hack nha mọi người và nếu anh chị em xem video cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách bấm đăng ký và bật chuông thông báo để ờ, bên cạnh hãy like và share video giúp em để chờ đón những video sắp tới. Em sẽ chia sẻ những kiến thức mà em được biết cho mọi người tham khảo và xin chào hẹn gặp lại mọi người.